thì à, cách đem lại thì chỉ có cái à, cái mạch thôi treo máy lên Đây, thì à, cách đem lại thì chỉ có cái mạch nguồn nha cái này là cái bo nguồn còn cái này là cái phần công sức này. chưa đợi mình tí rồi thì à, đây nè đây là cái à, cái mạch công sức nè sức này cũng nhỏ thôi cũng tắt này là nguồn vào cái này là bình mình lôi dắt bình đây dắt bình còn hai ngõ này ngõ là ro thì cái mạch này thì à, khách nói là không cấm điện được ha đang bật qua AC ha cắt cái nguồn giật nó báo là không có bình nữa. Rồi trước khi mà sửa thì mình sẽ kiểm tra cái à, cái mạch sạc nó còn sạc được hay không á tại vì nó à, cách bảo là nó không có lên đèn luôn á 15V à, 15V tức là mạch sạc được ha thì bây giờ mình sẽ lấy cái bình đây cái bình đấu cho đúng cột nha bình qua đây nha đây đèn à, báo sạc hay nó báo sạc tức là bình bây giờ nó đã chạy rồi đó rồi mình sẽ rút điện ra nha rút điện ra mình sẽ đo thử cái bình được bao nhiêu volt đây bình đây à bình này nó có 12 5 volt ha là bình này nó cũng đầy rồi nhé rồi bây giờ mình sẽ mở công tắc DC DC cũng không chạy luôn ha thì à, mọi người sửa cái à, phần này AC và DC đều không chạy thì mình sẽ sửa bằng bình cho nó an toàn hơn à, bây giờ nó không có lên à, bây giờ mình sẽ tắt ha mình à, sẽ tháo cái bo nguồn ra sức luôn à. lát đấu là sao đi mình sẽ tháo ra Rồi, mình sẽ bỏ ra một bên mình cho nó gọn ở đây cái phần này thì nó không có đèn báo cả AC và DC rồi mình sẽ đặt quạt lại DC nhé. là DC rồi mình sẽ đo cái à, cái nguồn tổng nó xem mới có không nè bên nguồn đang chảy ha à, tránh cái tình trạng là nó lủng cái con 7805 à, 7805 à, cấp cho Bluetooth nếu như mà cấp cho Bluetooth cái nguồn cấp cho Bluetooth chết thì nó vẫn là không ra ha có không ra luôn 12V có này 12V này nó đi qua cái này là 12V rồi về lại đi ha rồi đây nó sẽ đi qua cái cầu chì đường trở cầu chì á có con điện trở cầu chì nè và đây có một cái cầu chì nữa <coughs> mình sẽ à, bật lỗ thông mạch ha tắt đây qua đây là cái con à, điện trở cầu chì này. đây qua đây là cái cầu chì Đấy. không lên con này cũng trở cầu chì luôn lên có con này không chạy này. thì à, đối với cái dòng này là nó là cái um, cái mặt hai mặt ha thì à, trước khi làm mình nên à, chấm chì lại cho nó cho nó dính một tí đi Rồi mình kiểm tra thử nó sao đây mọi người thấy cái phần này là cái phần hai mặt nó có mặt trên và mặt dưới đây là hai cái con à, mất phép nhân áp PRF 3205 PRF Z44 thì thay cho nhau được ha thấy cái nào mà nó bị hụt chì chấm cho nó no lại tại nó có hai mặt mặt trên và mặt dưới mở lại nhé DC khoan đã để mình à, thay cái con này luôn thử thay cái con à, điện trở cầu chì không cái con này con cầu chì không phải điện trở cầu chì lên mình sẽ dùng một cái cọng dây đồng ha nối qua đây mình sẽ dùng sợi dây đồng nối qua đây rồi bây giờ mình sẽ mở công tắc DC ha đó mình à, cắm điện rồi bây giờ công tắc nó hoạt động ở đèn trái à. vậy là chắc nguồn ra rồi cho đơn giản vậy 12 v 12V rồi như là nó chạy luôn rồi rồi trước khi mà cắm vào thì mình sẽ kiểm tra cái đường 8V à, ha đây con EC này 8V rồi xem đồng hồ đi ha mười một v năm v rồi tám v có luôn ha vậy thì nó ờ, đã đủ rồi mình sẽ kiếm cái lo ha kiếm cái lo để mình test thử Rồi đây cái lo mình sẽ đấu dây lại thử ha rồi đây, bây giờ mình sẽ mở công tắc ha DC đây, mình sẽ chuyển vào Bluetooth nó nói chuyện luôn rồi đó thôi nên nó chậm quá Bây giờ nó chạy luôn đó mọi người Nó chạy luôn rồi nhưng mà cái nút này nó bị hư này Dặn hết Dặn hết ga nó bị rè Kim luôn Rồi cái này mình thay cái nút nữa là được ha Rồi như vậy thì tắt ha thì à, ở cái mạch nguồn này á à, ở cái mạch nguồn này thì mọi người à, khi mà nó không có điện vào thì mọi người kiểm tra cái này trước ha đó, nhưng mà cái con này nè nếu mà cái con này nó chết á là nó chỉ cái phần hát bình ha chỉ cái phần hát bình không được là nó mới chết thôi còn bình thường là nó hát cũng bình thường thôi à, còn một cái nguyên nhân nữa đó chính là cái con 7805 này. 7805 này nó chết thì đèn báo nó cũng không có ha 7805 và một cái điều mà thường xuyên mà gặp á đó chính là chết cái con Moffett IRS F3205 chết thì nó cũng không có lên được ha nó chết thì nguồn nó cũng không có ra đó, thì cái nguyên nhân mà nó nó mọi người mà đem đi tiệm sửa thì cái này thì nó cũng có nhiều nguyên nhân lắm do đó là mình chỉ nói là ở trong cái phạm vi ờ, cái máy này à, là mình đã làm cách là mình thay con cầu chì này là nó chạy ha thay cầu chì này chạy còn à, những cái dòng máy khác thì chẳng hạn như là bây giờ nó chết cái con à, con IC à, cái máy này không có ha máy này mình không thấy không thấy con IC con IC để mà nó nó đóng mở nguồn đóng mở nguồn để mà nó đưa về cho con 7805 và 7808 thì à, cái máy này thì nó sẽ bình đơn giản vậy thôi à, tại lâu quá rồi mình không có làm video thì hôm nay nhận được cái lo kéo thì đăng lên thôi à, thì mọi người thắc mắc gì mọi người cứ à, alo cho mình mình biết mình sẽ đáp à, mọi người nhớ à, đăng ký kênh ủng hộ mình nha à, xin chào mọi người